Đây các bạn này, rồi mày sai lúc liều. Quả to đấy nhỉ. quả ở đây táo ngon lắm ngọt nhỉ mình em em lôi phải hai tháng hết cắt xong lại lo bó và lôi không để giữa chuông kia đốn cái quả này nó phải ba lạng không quả đấy thì hơn nặng không to nặng lắm hơn nặng nào mùa ờ, nếu mà không mình tập kết ở gần đây bãi đốt đốt ở ngay bãi đây có một đây táo to như thế này các bạn này to ngon giòn ngọt mã rất là tuyệt vời anh đi là mong nhiều no nước anh ạ con dao mới của lấy rồi mày con dao ờ, bảng ấy mày về mày chở táo đi lấy cây thì thành nhân lấy táo đây táo đây sáng được gửi táo đây à? ờ, Bạn đã thu được một xô đấy hả? Vâng ạ Một xô này bạn à, cảm nhận là được bao được. nhiêu cân? Từ từ ăn xem nào Đấy, em nghĩ khoảng tầm 15 cân 15 cân Đây các bạn này Mình mua nhiều này à? Vâng. Đây các bạn này những trái táo to Vĩ đại luôn các bạn này Đấy, không phải là táo đại 15 cũng không phải là H27 đây, không phải D28 đây. đây mới là đây. to này đây và này những quả như này nó phải hai lạng đẹp nó phải hai lạng đấy thì ăn ngọt lắm ngon lắm vâng và lắm các bạn ờ, cho xin một cái cảm nhận là táo ở đây chất lượng thế nào ngon tuyệt cũng mèo <laughs> bạn bạn bạn nói một câu đi ngon to ngọt ạ <laughs> còn bạn thì thế nào ăn ngọt này ăn một lần có nhớ mãi không à. nhớ mãi lần sau lại đến đấy tuyệt vời các bạn này sẽ có lần thứ hai à. đấy Đấy thưa các bạn. Gói bạn đấy, đấy tuyệt vời chưa? à, các bạn bạn chủ vườn là một ngày bạn thu được bao nhiêu bao nhiêu mà 9 giờ mình ngày mấy tạ ấy. Ngày mấy tạ? Vâng. Thế nhiều tiền không? Người ta người ta tự vặt tự mình vặt mình các bạn đó đây. Vâng. Đấy. Táo đã sai rồi. Ngon ngọt giòn. Ai muốn ăn thì đến vườn tự vặt. Nhưng mà uh, chủ vườn lại không phải vặt các bạn ạ. Không mất công vặt, không phải thuê công nhân vặt và tự vặt. Đấy, đấy. Để để cho chị cả. Đấy, ba là bá tính tiền đấy. ba được túi. Bình thường túi này túi 10 cân. Đâu? Đây đây. mấy quả này ta lấy quả chín. Nghiêng nghiêng đổ vào là nó đâu. Thì của người ta mà. Không phải của người ta đâu. Cô cứ lấy đi. Đấy. Lấy bao nhiêu cứ lấy đi. Toàn quả chín đấy mà, đặt mua một ít nhé Không đặt được. Thế Như à? người ta tranh quá. Thế Đây à? các bạn này. Toàn quả chín này, vặt toàn quả chín hết này. Đây này, các bạn này. To lắm, các bạn ờ, chủ nhà này nói là những quả này khai nặng. Nó nặng lắm các bạn ạ. To túi chưa đầy quá. Nặng. Mà tuyệt vời, tuyệt cũng mèo luôn các bạn. Ờ. Không, cái này không phải lồng được. Chưa đủ cho cho thêm cái này cái này mà Tết cân thôi nào ai ăn táo rẻ thì cháy khỏe đến đây nào 50.000 đồng 50k à, 1 kg các bạn nhé ăn mệt nghỉ nhưng mà không được mang về mang về để đặt ăn nói tôi trước khi đến là không ăn cơm thì đến ăn được nhiều ăn cơm về đến ăn được bao nhiêu chủ nhà này rất toạc không biết trong lượng táo ăn ăn rồi đấy nên bạn nào mà muốn lên thăm ờ, về đến ăn táo thì phải nhịn hôm trước nhá lấy thêm một tô Thôi để tôi cũng phải mua một xô mang về các bạn ạ Bởi vì nó quá ngon luôn Mà nếu không mua nhanh là sẽ hết người ta tranh hết bạn ạ Người ta bản đầu mùa người ta chưa Các mấy các sếp là chưa biết nhiều đấy Thằng bên Hải Dương người ta toàn sang đây lấy thôi Vâng, người ta cứ đánh hẳn xe ô tô Người ta sang sang bên này người ta lấy Bao tiền nữa gì năm táo tuyệt vời rồi hai quá tuyệt vời luôn ta phải để buộc vào buộc vào quá là tuyệt thôi không phải đấy đâu quá là đấy lấy cả đi lấy cả cho đi lần sau không hút lấy 13 cân 2 13 cân 2 Ừ, cái này cân rồi à, cái túi này Rồi, cho 15 cân Ngon thật đấy Tuyệt cú mèo Tuyệt hảo luôn các bạn ạ nếu mà táo này mà mình ờ, tự vặt thì cũng lâu phết đấy vâng, mà người ta chủ yếu đến người ta thăm vườn thôi ông ấy, đấy nó mới lấy uh, hai tạ mà ông vặt từ sáng đến tận tối à thế à? được <laughs> toàn là cái xếp ờ, à căn bản là nó không chín rộ ấy nên là cứ đi bói từng quả một nếu mà quả nào nó cũng chín thì vặt nhanh nhưng mà đúng rồi nó chín rộ đâm là nó lâu táo này là mới đầu mùa các bạn ạ sáng 2 tháng 1 trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Văn Thái giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Bình Phước xác nhận CDC Bình Phước đã thực hiện các hợp đồng hai kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Vụ việc hiện đang được công an vào cuộc làm rõ. Theo ông Sáng, việc sản phẩm của công ty Việt Á là từ thông tin của Bộ Y Thưa bà Nguyễn Thị Tiệp thì khi mà dùng cái phân Silic này thì bà dùng từ giai đoạn nào? Em biết muộn quá, em ờ, biết từ hồi tháng 5 thì tháng 6 em mới phun. À, vâng, tháng 6 mới phun thì đến tháng 10 em nghỉ rồi. À, vâng. Thế thì ờ, quy trình mình phun như thế nào? Phun thì em phun cứ ờ, mỗi một lần phun là 5 ờ, phi mà mỗi phi là ba gói này một phi 200 à. lít à. mỗi một tháng là phun hai phun hai lần ờ, và phun từ tháng 6 cho đến thời điểm nào thì mình dừng lại ạ à? phun đến thời điểm tháng 10 luôn em dừng lại à. hôm nay nếu em biết, biết cái này hôm nay chỉ cầm sang cái này là em ờ, mai em cho ngâm là em tưới luôn vâng. vâng cái này thì thực ra phân này là để bón bón cũng được ví dụ vâng. bón này em bơm nước em cứ mỗi vâng. một gốc là cho thêm một cân nữa mỗi gốc cho thêm một cân thì là vâng. đến lúc thu hết là vừa vâng tức là trong quá trình mà táo đang đang ờ, thu như thế này táo mới chớm thu thôi thì bà con vẫn tiếp tục dùng cái phân silic vâng, dùng à, các bạn bà con có thể dùng cái này để tưới vào gốc này để làm gì để bổ sung cái chung vi lượng cho nó để cho cái quả nó đẩy quả hơn và nó nó nó để cho cái quả nó đẩy cái quả nó bé thì thành quả lớn mà quả lớn thì sẽ được thu nhanh bởi nó nhanh được thu hơn bởi vì táo năm nay là đang bị mất mùa trên thị trường đang rất là hút táo cho nên là mình nên uh, bổ sung thường xuyên cho nó bởi vì nó rất sai như thế này nếu như mình không cho thì có được không trời nó nó đuối nó không chín được nó lép à nó nếp quả nó nhăn nheo quả nhăn nheo quả ấy. nhăn nheo quả nó không đẫy không mọng quả đâu các bạn nhé phải tưới cái này phải tắt cái này vào món này vào gốc thì nó đấy nó mới mọng quả ra ấy nó mới vâng. thơm ngon hơn nó mới thơm và nó ngọt hơn nhé đây các bạn này cứ cho thêm mỗi một ờ, gốc thêm một cân nữa mỗi gốc Bán thêm một cân đấy. Bán thêm một cân tại thời điểm này. Vâng thì là đến và... lúc ờ, hết là và cái ờ, tưới thêm cái kia và cái NVK thì ờ, mình cũng không phải bổ sung nữa mình chỉ có bổ sung thêm cái cái silic thôi các bạn ạ đấy để sai này những cái cành như thế này đây. những cái cành như thế này các bạn này bằng cái đũa thôi nhưng mà nó phải vài cân khi mà chín đều là nó phải năm bảy cân táo trên cái cành như thế này nhưng mà bạn đánh giá về cái tỷ lệ mà nó nó nó nó gãy cành như nào không có đâu gãy cành ít lắm tỷ lệ ít lắm vâng nó dẻo hơn đấy dẻo cành hơn đấy nó dẻo cành nó không gãy và khi mà dùng phân xịt này thì so với cái dùng phân thường thì quả nó thế nào quả nó mình có thể vừa nói vừa đi nuôi sang bên này nó mỏng và nó nó, nó đều hơn đấy nó mọng quả nó mọng quả và nó đều quả hơn các bạn ạ đấy đây những cái cành như thế này thì nếu mà cành đấy chín thì phải được gần 5 cân đấy chín nó phải năm bốn năm cân đấy các bạn đây có sai như thế này mà nó chi chít vào đấy. đấy cho nên các bạn phải thường xuyên bổ sung phân xinic ngay cả à. trong thời điểm đang thu hoạch đang thu hoạch cũng phải cho ăn đang thu hoạch vẫn phải cho ăn nhé vâng, đấy và đẩy cái quả bé lên được không bạn đánh giá về cái tỷ lệ dụng thế nào không dùng mấy đâu vườn em năm nay ít lắm năm ngoái dùng nhiều mà năm nay không dùng mấy đây à, có thể chiếu xuống vườn để cho thấy rằng cái tỷ lệ dụng quả mới có một quả là chim ăn thôi vâng. chim ăn với chuột ăn thôi thì có đây những cái quả như thế này đây các bạn này đây này đây đây quả to như thế này chim nó mổ đấy đây nhưng mà chim nó mổ, đây này nó đấy. Mổ chỉ có chim chuột ăn thôi chứ còn vâng. dụng là tỷ lệ đây gần như không có đấy tức là dùng cái phân xinic này thì bạn đánh giá vâng. là cái cuống nó dai, cuống nó dai hơn vâng nó không bị bở cuống nếu dùng phân thường thì nó bị bở cuống thì nó sẽ sẽ sẽ dụng rất nhiều nhưng mà dùng phân này nó sẽ dụng ít và cái tỷ lệ ruồi vàng ở đây thế nào ruồi vàng thì em không có mấy vì em không tỏi nữa không không có vâng không có à, mấy đâu vâng đây là nó nó không không không không có giòi nhỉ không có giòi không có quả nào có giòi vâng. mọi năm thì dùng phân thường thì thế nào nhỉ nó nhiều giỏi lắm à. nó, nó, nó, nó, cái này nó dày lá hơn nó vâng. khỏe hơn dày lá đây lá táo đây các bạn có thể thấy là lá này nó dày hơn nó mỡ bóng hơn ấy. đây này khỏe cây hơn lá này đây trên cái cành nó đeo như thế này nó đeo hàng 4 ờ, năm cân như thế này nhưng cái lá táo đây các bạn này này mà nó không bị ra lộc nó không ra lộc không à đấy nó không không phát lộc à nhưng nếu dùng quân tường thì sao nó phát lộc ấy năm ngoái là phát lộc à năm nay không, không tức là đang đang đang sai nhưng đang mà sai phát lộc và, và vì cuối năm rồi thì nó phải phát lộc không à thế nhưng dùng cái này nhưng mà dùng cái này nó không phát lộc phát lộc đấy không phát lộc thì táo Đây, nó sẽ cả ngọt. cây không có quả nó không có phát lộc đâu vâng cây không có quả nó không có lộc vâng không ra lộc thì táo nó sẽ ngọt vâng. nó sẽ ngọt sẽ giòn sẽ đậm hơn nhưng mà nếu ra lộc thì tất cả dinh dưỡng tập trung hết vào lộc thì không thể làm mà ừ, ngon táo được. ngon được nó rút hết dinh dưỡng ra rồi vâng. thì không thể làm mà ra được đấy mà năm nay không có nhận đỏ luôn nó dày lá hơn rồi nhận đỏ nó vâng. không bán và cái uh, vườn táo với vườn táo là à, 250 cây à, với diện tích là à, một mẫu rưỡi và với tuổi của nó là được 4 năm tuổi mà bạn đã thu được à, từ đầu vụ giờ là bạn thu được à, được, được bao nhiêu được tấn rồi hơn một hơn một tấn và với giá bá, táo ở đây bán là bao nhiêu ạ? năm mươi nghìn một cân tự vặt Đấy, tuyệt vời quả là một cái ờ, cái cái ờ, dự báo cho một cái ờ, cái cái thu nhập rất là cao các bạn ạ trên cái vườn táo này Đấy. và ở cái vườn này thì bạn đã giảm được bao nhiêu lần thuốc bảo vệ thực vật năm nay đỡ nhiều em thôi hẳn này thôi hẳn à à độc phun đấy à, các bạn ạ à, bạn à, Nguyễn Thị Tiệp ở đây là một phụ nữ à, có hoàn cảnh rất là khó khăn à, chồng thì mất sớm và một mình phải nuôi các con nhỏ cũng như là nuôi các em à, vẫn còn tuổi ăn học à, nhưng đã dám nghĩ dám làm đã làm nên được một vườn táo kỳ tích như thế này à, và đây là với một cái giống táo là giống táo lê Đài Loan à, mẫu mã rất là đẹp và à, vườn táo ở huyện Nam Sách thì tôi nghĩ rằng chắc là độc nhất vô nhị chắc không có nhưng mà không có vườn nào mà không tức là diện tích có thể lớn hơn à, sai có thể sai hơn nhưng mà à, thì ăn ăn ngay ăn, thì chắc không không không ăn ngay thì ăn ngay thì, không em không phải có vườn nào cũng ăn ngay và đẹp cũng cũng, cũng không thể nào có vườn táo nào đẹp hơn vườn này được bởi vì tỷ lệ ở đây sai à, khá là đồng đều mẫu mã thì rất đẹp và sau đây thì tôi um, hái thử một quả để tôi ăn để cho các bạn lại nhận nhé ăn được hay vâng đây quả ăn được đây máy quay sát vào đây để để tôi vặt cái quả táo này nhé đây các bạn này đây này đây vặt này tôi vặt này đây. mãi không được các bạn này dai lắm nó dai này nó dai như thế này thì nó sẽ đây đây tôi giật ra này đây tôi giật các bạn này đấy mãi mới được nhé nó sai như thế này nó sai như này thì khi mà mưa to gió lớn thì nó, nó không dụng, nó không bị dụng đấy và đây sau đây tôi cắn thử đây táo này thì khẳng định với các bạn là táo sạch bởi vì là à, chúng tôi cũng đã có chúng tôi à, sẽ đăng một cái clip là bạn à, Nguyễn Thị Tiệp bạn đã làm với một cái chế phẩm tỏi ớt cây mắm tôm rồi thì cây cây mắm tôm rồi cây húng quế và gỏi ngâm rượu để làm một chế phẩm phun cho táo để hạn chế sâu bệnh và bạn Tiệp đã giảm được tới mỗi một tháng là giảm được 5 triệu tiền thuốc bảo vệ thực vật tức là trước đây là bạn phải mất 5 triệu vâng. tiền thuốc sâu cho một tháng nhưng nay bạn giảm như này cả một năm thì bạn phải giảm được khoảng 50 triệu vâng. chắc chắn là sẽ giảm được 50 triệu vâng. đây mời mời bạn ra ngoài này thì nó sẽ sáng hơn quay quay ra ngoài này đi ạ quay ra đây để đứng đấy cái thì ăn được nhá không phải rửa vâng không phải rửa các bạn nhé bạn cá ăn ngay à. cắn à ừ. Ừ. Ừ. Ôi ngọt thế nhỉ Ngọt mà nó giòn Ngọt tuyệt vời luôn các bạn ạ Ngon lắm Nên là chim nó về nhiều Ngon vô cùng luôn cho nên chim về nhiều mà chủ vườn lại phải suốt ngày thì ăn cơm trên nóc nhà đây <laughs> suốt ngày ăn cơm trên nóc nhà để đuổi chim các bạn ạ đây là một vườn táo có 102 chủ vườn lúc nào tôi điện là cũng chỉ có trên nóc nhà thôi các bạn ạ để đuổi chim không là chim đến là nó phá hoại thì là mất mùa các bạn ạ nên là mời các bạn đến nhé ừ, tôi phải ăn thêm miếng nữa thèm quá ờ. ừ. Ừ. Cắn mấy miếng mà vẫn chưa đến hạt Và hạt nó trắng, ruột trắng như này bạn ừ. Thật tuyệt vời các bạn ạ Những chùm tá sai núc nỉu Những quả táo thơm ngon như thế này à, bạn có khẳng định là vườn táo này vườn táo sạch không sạch em một trăm trăm em toàn phun sinh học không không có ờ, sâu ấy đâu nếu như các bạn muốn đến thăm thì ờ, bạn có sẵn sàng đón tiếp không có ạ cứ các bạn nào đến thăm thì ừ, ăn ít cơm thôi hay không ăn được cứ đến ăn no vườn <laughs> táo là cứ ăn no thoải mái cứ ăn no thoải mái vâng. còn uh, mang về mang về thì phải trả tiền <laughs> vâng đây là một uh, chủ vườn táo rất là thoáng rất là rộng tính và sẵn sàng đón tiếp tất cả các bạn à, đến đây để thăm vườn táo và nếu như các bạn đặt mua táo thì liên hệ với số điện thoại nào Số điện thoại của em là 037 ạ. 037 3437 3437 065. Vâng. Um, nếu như à bạn cho biết địa chỉ ạ? Của em là ở ờ, thôn Mạn Đê, thôn Mạn Đê, xã Lâm Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.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 và bạn nhớ là sang năm thì được dùng phân này đâu nên dùng cái này từ đầu vâng, nên, dùng cái này từ nên đầu. dùng cái này từ đầu năm nay biết muộn quá vâng, vâng. và kết hợp với cái túi kia và kết hợp với cái túi 300 vâng, gram này, này là cool. Vâng. để cho cái thì ờ, thì tưới thôi vâng bây giờ thì mình chỉ tưới thôi đúng rồi và giai đoạn ăn đúng rồi thì bây giờ mình chỉ tưới bổ sung thêm dinh dưỡng cho nó thôi để cho cái vườn táo ờ, sang năm sai hơn nữa hiệu quả cao hơn nữa và một lần nữa thì xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay các bạn đến ờ, thăm cái ờ, phi thuốc sâu sinh học của bạn ờ, Nguyễn Thị Tiệp. Tiệp để đọc đấy đây. Nhà em toàn phun bằng tỏi với ớt rồi. Đấy mấy cả cây cỏ đây này đấy, cây dạ. cỏ đấy, đấy cỏ đây là cỏ gì đây có cái cây này. là công cộng cộng sản mà gọi là cây mắm tôm cây mắm tôm dạ. vâng đấy đấy cái này là nó có vị gì vị đắng ạ à, à, cho đắng. sâu nó đỡ ăn đấy à thế còn ớt uh... tỏi là nó cay ở ờ, đây bạn cầm đây cả húng quế luôn này cả húng quế này các bạn này quế húng quế này cầm cầm hẳn đấy cầm hẳn đấy cầm hẳn này ớt tỏi đấy Đây các bạn này ớt tỏi húng quế này đây ớt này đây là tỏi này đấy ớt tỏi đây ớt tỏi húng quế này ờ, và cây mắm tôm cây mắm tôm đấy để làm cái thuốc sâu sinh học này và cái này là bạn phun trực tiếp vào quả luôn vâng phun tiếp quả phun ăn kể cả mình nếm ăn được mà à nếm được mà. mình có phải ủ men gì không có hay là mình chỉ cho nước ờ, sạch không cho ờ, đường mới lại men rượu và muối chứ à đường muối. men rượu vâng, muối à, muối nó lên chứ vâng và mới cám nữa cám gạo nữa cám gạo nữa à đây cái trắng trắng này là cám gạo vâng đây cái nước này là cám gạo này để cho nó hạn chế được cái sương mai đúng không? mai. Vâng, đấy. Không cái này là à, lúc... cái nước này nó rất thơm nhá. Vâng. Ừ. Thơm mà lếm được không? Ừ. Đấy. Ừ. Đấy. Nếm được mà, thuốc sau nếm được mà. À, bạn nếm lại đi. Nếm lại đi. Đấy. Đấy. Thoải mái. Nó cay cay. Nó cay cay đúng không? Chua. chua, Cay cay chua chua. À, tức là mình dùng nước sạch này, vâng. sau đó cho đường này, cho men gạo này, cho men cám gạo, gạo này. Cho cám gạo nữa. Cho cám gạo này và sau đó thì thả ớt, tỏi. Vâng. Mới ớt, tỏi. Mới xả nữa. Xả cái cây mắm tôm là mấy cái cây húng quế đấy à, cây mắm tôm cây húng quế vâng đúng hết vâng để ngâm có cái gì nó cay là được vâng có phải cho tiêu không ạ không kiếp tiêu không được à, tiêu à, đắt không phải là đắt mà là cái đấy nó không phải vâng vào đây và sau đó khi mà ngâm bao nhiêu ngày thì bạn đây cả đỗ tương đây đây này vâng cái đỗ tương cái đỗ tương của mình ăn đấy đậu lành đấy à. ngâm thành mùa này thì nó đỡ đỡ, đỡ sướng cái đầu tương này thì đầu bạn tương. không hay là ngâm men men gì không không phải ngâm men chứ à với sữa chua à ngâm với sữa chua à vâng một cái bình như thế thì bạn vâng bò to thế này lém cũng được mà nè lém được thoải mái toàn đồ ăn được ngâm với sữa chua với đường với này men điệu thế nó tàn để tạo ra một cái sâu ờ, sinh học nó đỡ sâu sinh học vâng. đỡ rồi đỡ rồi đỡ được cả dẹp sáp ấy à đỡ cả dẹp sáp đỡ cả dẹp sáp luôn đấy vâng đúng rồi đỡ nhiều vâng đấy và sau khi ngâm bao nhiêu ngày thì bạn một tuần đấy một tuần tuần là mình uh... phun dần được vâng. nghĩa là nhưng mà mỗi tháng mình nuôi nó một lần à mỗi tháng nuôi một lần mỗi tháng ví dụ mình phun lúa thì cho nó một ít đường hoặc là một tí cá. à để cho nó kiểu men nuôi nuôi con vi sinh ấy. nuôi cái con vi sinh đó khuẩn ấy, vâng. vâng thì nó mới sống được chứ không nó chết ngay đúng rồi để nuôi con lợi khuẩn vâng. để cho nó sống bởi vì mình đứng ở đây là hoàn toàn không có mùi hôi Thực cả... không có mùi thối vâng, mà nó rất là thơm các bạn ạ uống được, lếm cũng được vâng nó rất là thơm nhá phun cái bạn ngay được thơm sao? như kiểu mùi tỏi ớt vâng. nhưng mà nó lại thơm hơn nữa nó thơm hơn nữa các bạn ạ thơm cái mùi vị chua chua rất là ngon đấy, đấy. sau khi mà bạn à, ngâm đó xong rồi thì khi phun thì bạn cho vào vờ phi này à? Vâng. Phi 200 lít thì là cho cho mấy ca? Cho 6 ca này. Cho 6k. 6 ca này. 6 ca với 200 lít. Vâng. Mới một ca rượu tỏi, à. rượu nữa. À lại ngâm tỏi nữa. Rượu ngâm tỏi nữa. Vâng. Thế thôi. Toàn những đồ để cho người ăn thôi các bạn ạ. Đấy. Vâng. Không đậy vào, phải đậy vào cũng là mua rồi muối vào và cái phân silic vẫn còn đây các bạn này đây này vào nó bỏ ra đây này bây giờ thì chỉ tưới thôi vâng bây giờ thì cái này thì tưới hồi xưa thì phun bây giờ tưới đây thôi. cái vỏ phân silic vẫn còn đây các bạn nhé đây vỏ dùng sau khi dùng xong rồi thì vẫn còn đây tưới và tưới em cho bể vâng cho cái bể to à tưới thì cho vào bể to này đúng không vâng thế và khi mà phân xịt thì ngâm ở trong cái cái xô như thế này các bạn này vâng nó nó nó ra trong đổ bể ờ, ngâm cho nó tan gần hết ra xong mình chắc lấy nước trong mình đổ vào cái cái không ờ, đổ vào bể đổ vào bể xong rồi mình phun ừ. từ bể đi chưa và tại thời điểm này thì bạn tiếp vẫn tiếp tục là tưới phân xịt cho vâng. táo để cho những quả bé nó đẩy lên bé đẩy lên to và to thì nhanh chín để cho mình được thu liên tục đấy Thế nên là đây cũng là một cái công nghệ làm Cứ kéo máy này thôi, cứ một mình ờ, bấm một điều khiển chạy góc loại tắt xong chạy kia tắt chứ quay vào đây không quay được vâng đúng à. rồi vâng cứ bấm điều khiển thôi vâng à, mặc dù làm với một cái kỹ thuật cũng rất là đơn sơ ờ, chưa chưa phải là một cái công nghệ cao nhưng mà tạo ra những cái trái táo rất là ngon rất là đặc biệt các bạn ạ Đấy. Thì à, an cái... toàn sạch An toàn sạch, vặt cái ăn ngay không phải có giết gì cả. Đảm à. bảo vệ sinh ăn cả thuốc sâu lếm được. Ừ. <laughs> thuốc uh, sinh học. Thuốc sinh học. Thuốc trừ, thuốc trừ sâu nhưng mà không phải là là, là thuốc uh, hóa học à. mà đây là thuốc uh, sinh học. À, tự làm. Là 100% là cái vườn này không dùng một chút không thuốc bảo vệ thực vật Thuốc sâu từ hồi biết cái phần này là không dùng. Đấy. Quay ra ngâm nó nhiều tiền quá sắp ruột và vâng. kiếm không cái đồ hoa quả các thứ phải ngâm được mà... Vâng. đây thưa các bạn à, các bạn ơi ớt đây khẳng định với các bạn là vườn táo này là vườn táo sạch à, chủ vườn ở đây rất có tâm à, mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng mà chủ vườn rất là có tâm và có ý thức bảo vệ môi trường đây là tỏi cũng như là bảo vệ sức khỏe của cộng đồng đây là ớt đấy ngâm với ớt đấy ớt tỏi đây hả bên này tỏi hả một một một ờ, cái là tỏi một cái là ớt phải không nhiều lắm mưa liếng trắng này nó hết rồi đổ liếng trắng đây này các à. bạn này trong cái bình đây này ta toàn là tỏi ớt, ớt, ớt đây đây, đây là ờ, tỏi đây, đây là, là tỏi tỏi phun hết rồi đấy tỏi đấy tỏi đây là ớt. đây là tỏi đây là ớt và cũng mua... đấy ờ, sực mùi ghê lắm sực mùi ấy. sực mùi ớt đấy cay lồng luôn đấy đấy đập phun như thế thì nó hạn chế được sâu bệnh và lấm nó cũng không bán được bạn lấm nhanh đỏ nhanh đỏ cũng không bán được vâng mà năm nay cũng sạch tinh luôn đấy vâng không có tí nhà đỏ là mọi làm nhiều lắm ở đây thì ờ, trên không có tí nhỉ còn đây lá của nó rất lá. đẹp các bạn ạ đấy, lá rất đẹp đấy, lá dày à. lá dày, dày bóng à. dày bóng này không không không không sâu bệnh đây đây đây ngắt hẳn ra nhé đây lá đây các bạn này lá xanh đen lá xanh đen nhưng mà rất là mướt cái lá rất là mướt và hai mặt lá đây đấy mặt trước mặt sau đều đẹp không bị phấn trắng vâng, không bị phấn trắng không bị phun cái này cái cái, cái, cái, cái, chua ấy cái chua của nó là nó, nó, nó, làm cho cái, cái xương mai không sinh sôi để nó được nữa à vâng. đấy không sinh sôi vâng. được nó vâng. đây cũng là một cái mà kinh nghiệm đáng học tập ý là tự nhiên mình ờ, nghĩ ra thế là đâm là tự ngâm đấy chứ không biết là có được không nhưng mà được vâng <laughs> bạn ờ, cũng rất là sáng tạo trong cái việc mà bảo vệ môi trường đấy rất là tuyệt vời cảm ơn bạn